À, Gia Solomon xin chào toàn thể anh chị. Hôm nay Gia chia sẻ với anh chị về cách quản trị thời gian và chúng ta thiết lập thời gian biểu hàng tháng, hàng năm cũng như hàng tuần của chúng ta như thế nào. Đúng không ạ? Thì trước tiên để làm được một cái kế hoạch hàng năm, hàng tuần thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải liệt kê. Hôm nay Gia cảm thấy rất là vui mừng khi mà được chia sẻ với anh chị về chủ đề này. Đây là một khi mà à, chúng ta quản lý được thời gian, quản lý được bản thân của mình thì mọi việc chúng ta sẽ hanh thông và chúng ta làm nhiều việc hơn đấy có khi nào mà anh chị cảm thấy rằng là khi anh chị rất là nhiều công việc trong ngày nhưng mà không hoàn thành được trong ngày đó hoặc là anh chị định làm thời gian này nhưng không chị không làm được bởi vì anh chị không quản lý được thời gian của mình đúng không ạ vậy thì mỗi người chúng ta đều sinh ra mỗi người đều có 24 tiếng đồng hồ và chúng ta làm 8 tiếng để làm việc 8 tiếng để ngủ và 8 tiếng để để làm gì ạ để nghỉ ngơi và vui chơi vậy thì làm sao để chúng ta phải làm việc nó hiệu quả hơn 10 tiếng 12 tiếng một cách chất lượng hơn thì hôm nay Giai sẽ chia sẻ cùng với anh chị nhất về một bài về học nhất là khi mà cách chúng ta phân bổ về thời gian là chúng ta sẽ viết hết ra giấy ra những sự việc của mình làm ví dụ như chúng ta lập ra một cái thời gian biểu chung ví dụ bây giờ chia sẻ một cái màn hình chung ha đấy một cái màn hình chung ví dụ chúng ta lập một cái thời gian biểu chung như thế nào ví dụ như bây giờ là từ 4 giờ sáng đúng không ạ 4 giờ 30 sáng nếu anh chị ngủ dậy thời gian biểu như này ví dụ như là kế hoạch cho hoạt định trong một ngày ví dụ như thời gian buổi thời gian biểu đấy nếu như ví dụ như là anh chị thức dậy vào lúc 4 giờ 30 sáng cho đến lúc là à, 5 giờ hay là 6 giờ đi à, ví dụ như như kế hoạch của giai ở đây ví dụ là từ 6 giờ thì đây là sẽ là à, đọc sách này à, học tập room à, qua room đúng là chúng ta học qua qua room hoặc là chúng ta tham gia một cái đội nhóm nào đó chúng ta học tập qua này để phát triển bản thân phát triển về năng lực của mình thứ hai là khi một cái thời gian này vì từ lúc 6 giờ xong thì ví dụ như là 6 giờ 6 giờ cho đến 6 giờ 15 5 thì ra thường dành ờ, thời gian thì mình nghe nhạc này nghe nhạc rồi là thiền đúng không ạ chúng ta thiền ví dụ như thế rồi từ 6 giờ 15 cho đến là 8 giờ thì ra sẽ là ăn sáng à, vệ sinh cá tập thể dục ăn sáng đấy giờ là từ 8 giờ 8 đến 10 12 giờ Đấy, 12 giờ hay là từ 8 cho đến 10 17 giờ thì là làm việc Đấy, dai thì thường là làm đến 16 giờ 16 giờ Đấy, làm việc việc gì trong ngày thì anh chị sẽ tự liệt kê ra đúng không ạ chúng ta có một cái khung giờ chung rồi ra làm tiếp 16 giờ cho đến là 10 20 giờ 20 giờ à, 20 giờ đêm thì thời gian này Giai sẽ là ví dụ như là ăn tối ăn tối này nghỉ ngơi nghỉ ngơi vệ sinh tắm rửa hoặc là chơi với con ừ. đó chơi với con rồi là từ 20 giờ cho đến 21 giờ thì Giai sẽ là à, làm việc làm việc nốt ừ, những gì còn đồng lại đó rồi là từ 21 giờ từ 21 giờ tôi cho đến 20 22 giờ đây sẽ là đọc sách à, rồi tầm là từ 22 giờ cho đến 23 giờ 22 dạ, giờ 30 nhé 30 dạ, rồi cho đến 22 giờ 30 tùy theo của mỗi anh chị có một cái khung giờ khác nhau đây là giai đoạn ví dụ thôi ví dụ như là 20 giờ 30 đến 23 giờ thì giờ này giai sẽ là à, liệt kê viết danh sách hay là viết danh sách hay là lên kế hoạch kế hoạch cho ngày mai đấy rồi hay là tiếp tục là gia sẽ làm thế này rồi là viết cho ngày mai và chúng ta sẽ ngồi suy ngẫm suy ngẫm ngày hôm nay đã làm gì tốt hoặc là chưa tốt ví dụ làm được gì tốt chưa tốt đúng không ạ đấy rồi là từ 23 giờ cho đến 4 giờ 30 thì chúng ta đi ngủ để giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình à, bản sức khỏe đây là một cái ví dụ đây là một cái khung thời gian là một cái khung thời gian về về kế hoạch định giờ trong một ngày đó tuy nhiên trong một ngày này đúng không ạ tuy rằng một ngày này thì anh chị có phải khoảng có thời gian là từ 8 cho đến 16 giờ có anh chị nào đến 17 giờ là anh chị phải đi làm việc đúng không ạ vậy chúng ta phân bổ như này ví dụ như là hôm nay có những công việc gì ví dụ như là gia sẽ có công việc như là thiết kế website này à. Đấy. rồi là bàn giao web này bàn giao web cho khách ABC nào đó đúng rồi rồi tiếp tục là gì à, tư vấn này tư vấn gặp đối tác khách hàng nào đó chúng ta liệt qua đối tác khách hàng nào đó chúng ta liệt kê ra rồi chúng ta viết bài chia sẻ cho web này thế giới web ajax.net hay là à, nghề kinh doanh online Đấy. rồi là ờ, huấn luyện đào tạo cộng tác viên kinh doanh web và sản phẩm khác đó ví dụ như là từ cái thời gian này thì dạy sẽ phân bổ ra ngày hôm đó làm những cái gì mình lên kế hoạch cho ngày mai tối đó mình đi ngủ mình lên kế hoạch ngày mai mình làm những chi tiết như vậy đó còn những khung giờ kia ấy mình lại phân bổ tiếp tục thời gian chi tiết là, là làm cái gì làm cái gì mình liệt kê ra hết những cái ngày hôm đó mình làm cái gì đúng không ạ thì chúng ta liệt kê đấy đây là cách chúng ta phân bổ thời gian cái thứ nhất nhất là gì Ê, chúng ta cách phân bổ thời gian sắp xếp thứ tự ưu tiên ví dụ những công việc nào chúng ta gặp đối tác khách hàng chúng ta thiết kế website những đó là việc ưu tiên hàng đầu thì chúng ta sẽ là việc ưu tiên đó là việc là quan trọng đúng không ạ việc đó là việc quan quan trọng à, chúng ta cần phải ưu tiên đầu tiên Đấy. rồi tiếp tục rồi đến việc là quan trọng nhưng mà không gấp thì chúng ta sẽ ưu tiên thứ hai Đấy. Còn việc thứ ba là quan trọng quan trọng nhưng không quan trọng và cũng không cần gấp thì chúng ta làm cuối cùng có thời gian chúng ta làm không có thời gian chúng ta không làm hoặc là chúng ta ủy quyền lại cho nhân viên hoặc là những người khác làm cho mình đúng không ạ đấy chúng ta phải sắp xếp lại thời gian như vậy quản lý được cái thời gian của mình nhất là chúng ta quản lý về về bản thân mình về chế độ mình ăn sức khỏe trí tuệ gia đình vợ con như nào và chúng ta sắp xếp thời gian như nào để chơi với vợ con mình sự nghiệp là ưu tiên cho người cần mình trước ưu tiên cho những việc mà tạo ra cái thu nhập chính cho bản thân của mình cho gia đình của mình trước khi sau đó mình mới tạo ra cái những thu nhập cho mình mới làm những cái việc khác không liên quan những việc nào đến sau thì mình để giải quyết sau nếu như ngày hôm nay bạn đang có là một hẹn một đối tác A bạn làm việc nhưng có một đối tác B đến và đối tác B đến và đến sau vậy thì bạn sẽ sắp xếp ngay trong ngày hôm nay bạn đã kín lịch rồi bạn sẽ xin lỗi anh ngày hôm nay em đã kín lịch rồi xin phép anh được hẹn anh vào ngày mai vào giờ này vào giờ này thì có thuận tiện cho anh hay không đúng không ạ giờ lịch ngày gì việc nào đến trước lên kế hoạch trước quan trọng trước chúng ta giải quyết trước còn việc nào không quan trọng đến sau chúng ta không giải quyết không để mất thời gian trong những cái việc của nhà mình vậy thì mình sẽ không bị vướng mắc vào hoàn thành việc ồ oh, vậy thì nói như vậy nhưng mà lỡ may như ngày hôm nay kế hoạch của anh chị là sắp xếp thời gian này nhưng có một người bạn hay là có một đối tác nào đó đến chơi bạn làm hết mất cả ngày của bạn ra vậy thì ngày hôm đó bạn phải sắp xếp lại thời gian vào buổi tối kế hoạch để hoàn thành lại để xem nó có kịp hay không sắp xếp lại thời gian và hoàn thành nó và lên lịch lại tiếp tục cho ngày mai để hoàn thành cái công việc đó và cách tốt nhất là chúng việc ngày hôm nay không để ngày mai đúng không ạ nếu như chúng ta gặp những khách hàng đối tác bạn bè chúng ta đến chơi chúng ta hẹn gặp hãy chơi 2 đến 3 tiếng đồng hồ thôi và hãy dành thời gian để làm việc và hãy chào hỏi một cách khéo léo nào đó để chúng ta làm việc chính của mình xin phép làm việc xong rồi tiếp tục chơi chúng ta không quá lây la lây la lây la làm hết công việc của mình rồi cái cảm nhận nữa là về việc đầu tiên thì để làm được nhiều đó để bám sát được cái mục tiêu của mình hoàn thành không thì trước nữa thì chúng ta cần phải thành lập một cái là gì ạ kế hoạch à, một cái kế hoạch dự định cái mong ước trong cái cuộc sống của mình là trong vòng 5 năm 10 5 năm nếu như chúng ta không làm được gì cao siêu thì chúng ta làm những cái đơn giản trước đúng không ạ Đấy, chúng ta ở đây ví dụ ra chia sẻ cái kế hoạch như sau ví dụ như chúng ta làm ba bốn cái chính về gia đình sức khỏe trí tuệ năng lực mà anh chị mong muốn là gì hành trình giúp người gieo hạt xoay quanh công việc mà anh chị làm à, có rất là nhiều khi anh chị không lên được cái mục tiêu cho cuộc đời của mình không lên được cái ước mơ cho bản thân của mình thì nay ngày nay anh chị gặp những người khác giới thiệu cơ hội này giới thiệu cơ hội kia việc làm việc này làm anh chị cứ nhảy làm việc làm mai anh chị làm việc khác mốt anh chị làm việc khác cứ như vậy và anh chị sẽ bị lôi kéo đi theo con đường của họ mà anh chị sẽ không tập trung đúng được mục tiêu và con đường của anh chị đúng không ạ vậy thì nếu như mình không xây dựng ước mơ của mình thì người khác sẽ xây như thế nào nếu mình không tự xây dựng ước mơ cho mình cái mong ước cái khát khao cho mình thì người khác chỉ đi thuê anh chị để xây dựng ước mơ cho người ta và anh chị có mong muốn những điều đó không nếu như trong bản thân của mình đang khao khát muốn đạt được điều gì đó đang muốn là một người tự lập tự chủ trong cuộc sống của mình tự do trong cuộc sống của mình thì mình phải đặt ra cái mục tiêu ít nhất là lên được kế hoạch 5 năm có nhiều người họ rất là giỏi họ có thể lên được kế hoạch 10 năm 20 năm trăm năm chẳng hạn như thế nhưng như chúng ta hãy cố gắng thành lập được một kế hoạch 5 năm một năm như thế nào sáu tháng làm sao ví dụ ở đây về gia đình về mẹ vợ chồng con cái rồi ví dụ như là ở đây nếu như kế hoạch 5 năm của trai là mẹ ăn vui cùng con cháu không đi làm dạy nữa hòa thuận vợ chồng thì hòa thuận yêu thương chia sẻ gắn kết nhau vậy con cái mạnh khỏe ngoan lễ phép được ấm no đầy đủ đấy là kế hoạch 5 năm tu sửa gắn kết hạnh phúc không soi xét để tự do mỗi người không bắt ép đấy đúng không ạ về sức khỏe về bản thân thì mục tiêu là phải dẻo dai tươi vui cười luôn trên môi như thời 2015 rất là vui tươi và hồn nhiên đúng không ạ đấy rồi về bản về sắc đẹp luôn ở chế độ 30 tuổi ha à, luôn giang người vui tươi luôn tỏa ánh hào quang đến tất cả mọi người xung quanh mình tiếp cận với mình chơi với mình họ sẽ rất là happy với mình đúng không ạ thì đó là cái mục tiêu về cái bản thân sắc đẹp mình nhưng mà về cái tu sửa là chúng ta là ra phải kiềm chế cảm xúc vui buồn giận hờn trong chính bản thân của mình đưa bản thân mình về, về sự trầm tĩnh và lắng nghe nhiều hơn đúng không ạ về trí tuệ và năng lực thì năng lực là giai rất là thích đọc về những cuốn sách về phát triển kinh doanh về kinh doanh về sự nghiệp về à, tư duy về à, tâm lý con người chẳng hạn như thế thì một năm sau 5 năm mục tiêu đọc ít nhất là 60 quyển sách à đúng ạ à, 60 quyển sách về kinh doanh và phát triển bản thân năng lực ừ. muốn muốn chinh phục đó là khả năng lắng nghe thấu hiểu cảm thâm và là người truyền cảm hứng tới một triệu người trên khắp đất nước Việt Nam và thế giới đúng không ạ hãy tu sửa kỷ luật nghiêm khắc với bản thân hoàn thành mục tiêu hàng ngày hoàn thành ra những cái mục tiêu hàng ngày mình đã đặt ra đó là thứ ba là hành trình giúp người gieo hạt đấy tu sửa là trải lòng đón nhận mọi ý kiến một cách bao dung hào phóng ai khen ai chê ai chỉ trích ai ghét bỏ mình đều đón nhận hết một cách hào phóng một cách vui vẻ mà không oán trách giận hờn đó là cái mà cần tu sửa thân giáo là phải trầm tĩnh lắng động tôn trọng không giận hờn và ganh ghét người hơn mình đó. ước mơ khác tài chính là có một triệu đô trong tài khoản sau 5 năm có một ngôi nhà to nội thất định nghi giá trị 3 tỷ đồng nỗ lực và giữ hình tươi vui thực hiện truyền thông hình ảnh lên các mạng xã hội đó từ từ cái 5 năm này chúng ta sẽ phân bổ thành thành gì ạ à? thành cái mục tiêu thành cái mục tiêu một năm đấy một năm 6 tháng một tháng và một ngày một ngày chúng ta chia ra hàng giờ để chúng ta làm việc những gì để đạt được những cái mục tiêu đó và tất cả những gì chúng ta chia sẻ với cộng đồng chia sẻ với chúng ta làm bất cứ công việc gì nó phải liên quan đến cái sự nghiệp cái mong ước cái khát khao của anh chị của một bản thân của mình nếu như nó chật khỏi đường dây thì không làm đúng không ạ nếu như trong vòng mục tiêu này trong vòng 5 năm đọc sách và phát triển về bản thân là về tâm chiến lực rèn luyện cái tâm trí của mình không nóng vãi con người nếu như những học những kiến thức khác chúng ta sẽ không học nâng cao kiến thức về à, thiết kế website thì chúng ta sẽ tiếp tục học tập và nâng nâng cấp còn những kiến thức khác sẽ không học không dành thời gian vào thời gian này đúng không ạ thì chúng ta có kế hoạch những năm năm sau chúng ta tiếp cận những cái mối quan hệ nào ví dụ ở đây thì à, cần phải có thêm ví dụ ước mơ khác như là mình phải xây dựng thêm các mối quan hệ để mối quan hệ mỗi ngành nghề về Ờ, luật sư mình chơi với năm người bạn luật sư người bạn về bất động sản về kinh doanh thành công với chơi với năm người à, có trong việc là rất là nổi tiếng và thành giỏi trong việc là truyền cảm hứng tại Việt Nam và thế giới chẳng hạn như vậy thì đó là cái hoạch mình cần phải đặt ra và giai đang đặt mục tiêu này cho mình đó thì trong cái việc là khi quản trị được cái rồi khi chúng ta đặt mục tiêu này xong thì khi chúng ta viết ra khoảng thời gian biểu cho mình mục tiêu 5 năm 1 năm 6 tháng 1 tháng rồi thì sau khi đặt xong chúng ta buông bỏ chúng ta buông bỏ chúng ta không chúng ta không có ý niệm là phải hoàn thành 100 phần trăm chúng ta không có cái quan niệm là chúng ta phải đặt 100 phần trăm mà đây là mục tiêu chỉ để nhắc nhở gửi đến vũ trụ gửi đến chính bản thân của mình cứ mỗi tháng hàng năm chúng ta xem lại chúng ta lên kế hoạch lại viết lại cái hành trình một năm của mình để mình chỉnh đốn lại cho nó phù hợp chúng ta đạt được những gì và chưa đạt được điều gì thì chúng ta tiếp tục hoàn thành à, chúng ta không quá kỳ vọng vào nó chúng ta buông xả nó chúng ta gửi đến quý vị và chúng ta đã à, gọi là à, gieo một cái neo giống như con thuyền có một cái neo neo một cái điểm neo ở đó rồi chúng ta xác định một điểm neo rồi thì không làm như vậy nữa đúng không ạ chúng ta không nhớ đến nữa tạm thời không nhớ đi nữa đấy để làm cái gì để khi chúng ta không đạt được những kỳ vọng mong muốn đó thì chúng ta không quá thất vọng không quá thất vọng thì chúng ta sẽ tiếp tục tinh thần để năng lượng đỉnh cao để chúng ta đạt tiếp những cái mục tiêu còn lại và đạt những gì chúng ta chưa làm được được chúng ta kỳ vọng quá cao chúng ta phải đạt cái đó một trăm phần trăm hai trăm phần trăm nếu không đạt được thì tại sao chúng ta sẽ rất là buồn phiền chán nản nhiều người thậm chí là bỏ cuộc và tinh thần năng lượng không còn nữa vậy thì khi tinh thần năng lượng không còn nữa mất hết rồi thì dù mục tiêu có lớn có nhỏ gì chúng ta cũng không hoàn thành được đúng không ạ vậy thì trong cái việc là sắp xếp thời gian thì chỉ cần lưu ý chúng ta liệt kê hàng ngày tạo thói quen liệt kê những công việc làm hàng ngày ra trước giờ đi ngủ hoặc là mỗi buổi sáng thức dậy liệt kê những việc mình cần làm vậy đánh dấu tích vào những việc nào quan trọng khẩn cấp là mình ưu tiên làm đầu tiên quan trọng nhưng không khẩn cấp thì mình ưu tiên làm thứ hai và quan trọng nhưng không quan trọng không khẩn cấp thì mình ưu tiên thứ ba và cái đó mình có thể giao cho người khác làm cho mình đó thì mình cứ sắp xếp như vậy để làm thì đấy là cái mà à, xin phép được nót lại một cái về ví dụ như sau đúng không ạ đấy rồi đó là cái mà chia sẻ anh chị về cách mà chúng ta lập thời gian biểu để mình làm việc cho nó phù hợp với cái bản thân của mình không quản lý được thời gian không quản lý được cảm xúc bản thân của mình thì mọi thứ đến với bản thân sẽ vô cùng khó khăn và vất vả khi có mọi thứ mình quản trị được thời gian quản trị được cảm xúc bản thân thì tất cả nó nằm trong lòng bàn tay đó là cái mà cần phải làm hàng ngày hàng giờ rèn luyện rèn luyện rèn luyện và giá tin rằng anh chị hãy cùng nhau đồng hành cùng nhau khám phá cùng nhau phát triển về quản lý thời gian của mình và xin chào anh chị Giai sẽ hẹn lại với anh chị với những video sau anh chị thấy video này có giá trị với anh chị với bạn bè của mình thì đừng quên để lại ý kiến cảm nhận của mình và chia sẻ cho bạn bè của mình biết về video này xin cảm ơn anh chị rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau